Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô thêm sinh viên bằng cách gửi mã đến email, Facebook, Zalo, vân vân của nhóm để sinh viên vào lớp. Đầu tiên ta mở Microsoft Teams trên trình duyệt click nút 3 chấm dưới tên nhóm, chọn nhận liên kết đến nhóm. Sao chép địa chỉ và gửi cho sinh viên. Ví dụ ở đây tôi sử dụng phương thức là gửi bằng Gmail đến Gmail của sinh viên. Chọn compo. Chọn địa chỉ của sinh viên. nhập địa chỉ bấm nút gửi khi sinh viên mở email của họ giao diện là lớp demo 3 có một thành viên đã mời nếu như nhất trí tham gia sinh viên sẽ bấm vào nút tham gia ngay lập tức tài khoản lớp học mà giáo viên quản lý sẽ thông báo là có một sinh viên đang muốn tham gia nếu giáo viên đồng ý bấm nút chấp nhận nếu giáo viên không đồng ý bấm nút từ chối ví dụ tôi bấm nút chấp nhận Như vậy, giáo viên đã chấp nhận sinh viên vào lớp tại giao diện của sinh viên sẽ xuất hiện một thông báo rằng đã được thêm vào nhóm lớp demo 3. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã xem